vào 10 phút và buổi trưa ngày hôm

mỡ dễ rồi vâng lùng bùng rửa chứ không gọi rửa cắt ông lấy vậy mới toàn cắt rửa rửa cái dây đi dây cắt vàng mà cũng làm hút luôn đó đâu chỉ theo đóng hội phí thì ăn bốn nghìn đấy à anh truyền lấy tiền quản lấy hội phí vẫn có lấy cơi bốn đừng lên thì bằng quay gì cơ?

đu đô đầu ai tí là có cái kia mà đấy nó ngổ lắm lúc mình thử và tươi mình vô nó ra nhà bán nó lại đẹp nhà mình mấy tháng hình như là ba tháng ba tháng mẹ à, tháng Tết mãi đến 15 mới làm Thank you. chưa để chụp hết không cho bắn cho sống lại không cho bắn không bỏ lỡ là cơ hội con đang công tác thì nó trả lại cái gì cho nó nhưng mà một cơ con phải xuống chuyến tàu thì con cho các con ăn được ba mươi năm cũng lại nói gì trước hội thì sau hội được đấy để nó gầy

có khi cái mặt này hơi chút chút hơi tuyệt giờ đi quay ông rồi đến lửa nó tạt mặt kia vào là vừa cứ bình tĩnh rồi đẹp rồi đẹp rồi quá đẹp 晒热的，嘿 <laughs> 嘿，厉害。 tới vừa má vào bụng vậy mặt đầu cứ vừa vừa thôi được

anh này vào cái vàng đấy giờ cốt để vàng ngon thế nhỉ